tay với đến chuyện tình yêu cho tới khi anh gặp em nét na lại hoàn hiền khi anh thay đổi bao điều là từ khi đón anh cảm thấy nhớ đến em cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em là từ khi đó anh cảm thấy thương em muốn một lần nắm tay và đem bao nhau là đi mà em ơi nóng nay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tim em tiếng yêu này vẫn còn thương này vẫn còn thương bao đôi mắt thì oh, oh, nắm tay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời là xây cả đời Nó đúng chứ không hề sai Hạnh phúc không cần cầu kỳ Chỉ mong là có em kề vai Trứng đáng thì luôn cần mở Còn bắp thì vẫn cần bơ Trái tim anh cũng cần thở Nhưng cần nhất là anh không sợ con corona Anh chỉ sợ mình cô đơn quá Đó môi em ngọt như sô-cô-la Anh chỉ mới nhìn đã muốn hôn lên má Một hai nghiêng nước nghiêng thành là em xinh đẹp càng ngắm càng say nhanh chân lại gần bên em nói nhỏ em ơi cho anh nắm bàn tay là từ khi đó anh cảm thấy nhớ tên em cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em là từ khi đó anh cảm thấy thương em muốn một lần nắm tay ba em bắt đề ngày đêm em yêu à mày hay là mình yêu nhau là đi nào em ơi, nắm tay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời Con tim này đã hao gầy Vì bao ngày mong chờ tim em Tiếng yêu này vẫn còn thương Này vẫn còn thương vào đôi mắt thì oh, oh, oh, oh, Cầm tay dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời oh, oh, oh, oh, oh, tay chỉ một giây đủ làm say